Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh học cùng Nana Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài 37 trong, trong vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 46 Bài học hôm nay có tên là luyện tập là luyện tập Nào bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu. 2 gấp 6 lần được 2 gấp 6 có nghĩa là nhân. 2 nhân cho 6 thì chúng ta sẽ có 12. 12 giảm 3 lần là có nghĩa là giảm có nghĩa là chia. Gấp có nghĩa là nhân. 12 chia cho 3 bằng 4. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi. Ừ gấp 8 lần 3 nhân cho 8 bằng 24 này rồi 24 chia cho 6 thì bằng 4 rồi 6 gấp 7 lần bằng 42 có nghĩa là 6 gấp 7 lần có nghĩa là 6 nhân cho 7 42 giảm 2 lần 42 chia cho 2 bằng 21 Đây. 35 giảm 7 lần bằng 5 5 gấp 6 lần bằng 30 Rồi xong Bây giờ chúng ta đã xong bài 1 rồi Bây giờ chúng ta sẽ qua bài 2 Đó là bài giải đố Bác Liên có 42 quả gấc Sau khi bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần Hỏi bác Liên còn bao nhiêu quả gấc đây chúng ta sẽ làm phép tính chia nhé Rồi bắt đầu Số quả gất Bác Liên còn là Rồi vào Đây Rồi Số quả gất nè Số quả gất nè số quả gốc Bác Liên Thôi, xong Chúng ta lấy 42 Đây, 42 chúng ta chia cho 7 Bằng 6 6 quả Đây, rồi Đáp số ghép số số 6 quả gấp Rồi xong Chúng ta đã xong bài 2 rồi Bây giờ tiếp tiếp đến là bài 3 Điền số thích hợp vào chỗ chấm

35 quả nè cam nè đây à 1 phần 5 số quả cam đó số 1 năm đó 1 phần 5 số quả cam đó có bao nhiêu quả rồi bây giờ chúng ta sẽ ghi bài giải nha đây bài giải thôi đây rồi xong bây giờ 1 phần 5 cái con gạch nhẹ đây tí thôi số cam đó có là đây em chị lộn rồi đây nha số cam nè đây rồi xong rồi ở dưới đây chúng ta sẽ ghi một phần bảy nha một gạch 7 chưa giải xong mà à là rồi chúng ta sẽ lấy à, lăm chúng ta lấy 35 nè là chia cho 7 cho 5 bằng 7 rồi xong chúng ta ghi quả ghi cam nói xong rồi dưới đây chúng ta ghi sẽ ghi 1 phần 7 nha 1 phần 7 rồi xong ghi 7 nè đây hỏi xong số hay là số cam số cam đó đó có là đây xong rồi hay chúng ta sẽ lấy 35 này đúng không chúng ta chia cho 7 tháng 5 cam đáp số nè đáp số nè đầu tiên đáp số A là 7 cam 7 5 quả cam 7 quả cam chứ sao 5 cam quả cam à. 7 quả cam ừ. ở trên này cũng vậy nè dạ. quả A nè quả cam là bằng dưới B cũng quả cam rồi xong chúng ta sẽ ghi là dưới đây nữa là 7 là 5 quả kem rồi xong để mình để xíu nữa còn sữa là dạ. thêm quả cam dạ Rồi xong chúng ta đã xong bài 3 Bây giờ sẽ tới bài 4 nha Đây Đo rồi viết số đo độ dài đoạn thẳng MN à. Đoạn thẳng MN dài là 124 thẳng MN dài là 124 Mili mm Rồi xong Chấm một điểm O trên đoạn thẳng MN sao cho độ dài đoạn thẳng O ON bằng 1 phần 4 độ dài đoạn thẳng MN Rồi xong Bây giờ chúng ta sẽ gạch đây nha Đây Đúng không? Rồi Đây chúng ta sẽ chấm ở đây À, Rồi chúng ta ghi O đây. Rồi. Chúng ta lấy 124 chúng ta chia cho 4 bằng 31 mm. Rồi, xong. Đây. Bài học của mình hôm nay, bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Sau khi học 4 bài tập này, các bạn có thắc mắc gì? Hãy hãy để lại phần bình luận để mình để mình sẽ giải thích xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau bye